Hello cả nhà. Ok, hôm nay là ngày 21 à, tháng 4 năm 2023. Mình à, hôm nay mình sẽ thực hiện một số lệnh giao dịch thực chiến trên uh, kiếm tiền tại thị trường BO nhá. Ok, hiện tại thì mình uh, xác định phân khúc thị trường là xu hướng hầm thường tăng khi nó liên tiếp tạo đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước đây, đây, đây là cái đỉnh cũ của nó và đây là đỉnh mới đây đáy cũ này đây liên tiếp tạo những cái đáy mới cao hơn đáy cũ thì về uh, mặt cấu trúc thị trường thì hiện tại đang là một cái cấu trúc tăng giá mình sẽ lót lại sàn nha tại uh, internet ở chỗ mình đang hơi uh, hơi có vấn đề nên là khi sàn nó lót hơi bị lag thì uh, ờ, cấu trúc thị trường hiện tại đang là cấu trúc tăng giá thực hiện một số lệnh giao dịch hiện tại thì mình ờ, chưa giao dịch này lợi nhuận dòng đang là không tổng doanh thu cũng là không số vốn của mình đang có là 164,67 đô rồi mình sẽ chờ đúng đủ tín hiệu theo ờ, đúng phân tích của mình thì mình sẽ vào lệnh chứ mình không vội nhé khi ờ, mình không phân tích được lợi thì mình sẽ bỏ qua chúc cả nhà một buổi tối ờ, vui vẻ bên gia đình và người thân mình sẽ chờ tín hiệu nha để volume giao dịch thì tùy vào những ờ, tín hiệu có đẹp hay không thì mình sẽ tăng giảm volume là mình sẽ đánh đều tay nhé hiện tại thì mình à, xác nhận được một à, tín hiệu cần vâng, bây giờ mình à, cần một tín hiệu đủ nữa để mình có thể vào lệnh Thank you. ok mình sẽ giao dịch bán mình sẽ bán ở lệnh này nhá chúng ta cùng chờ kết quả thì ờ, nó đã đúng ờ, phân tích đúng ờ, nhận định đúng theo nhận định của mình thì mình sẽ tự tin vào lệnh và bây giờ chúng ta sẽ chờ kết quả tâm lý là yếu tố tiên quyết nha mọi người phương pháp thì ở ờ, kia vô bàn phương pháp vô bàn phương pháp chén thánh không có đâu trong thị trường không bao giờ có chén thánh ok mình đã quên một lệnh lệnh vừa rồi mình giao dịch về volume là 10 đô mọi người à, cần phải thực sự rất là kỷ luật thì mới có thể kiếm được tiền trong thị trường BO Ok, mình đã có tín hiệu và mình sẽ tiếp tục giao dịch ở lệnh này. Mình mua mình mua theo thị trường ở lệnh này. Chúng ta cùng chờ kết quả nhé. Hiện tại thì uh, ờ, pháp mình giao dịch thì uh, mình uh, không nhìn đến, à, mình không nhìn báo. Xin lỗi các bạn, mình không nhìn báo. Có thế thoảng một số phương pháp mình có dùng nhìn cả báo kết hợp cả các cây nến ở trên này mà có những cái phương pháp thì mình không cần dùng ok ok mình vào win hai lệnh win hai lệnh đúng phân tích thì vào lệnh thôi rồi lệnh này mình sẽ bỏ qua mình sẽ không vào này lệnh này mình sẽ bỏ qua khi uh, tín hiệu mình thấy ờ, không ok thì mình sẽ không vào mình không ham lệnh nhé cái uh, bài toán quản lý vốn và tâm lý giao dịch ừ, rất là quan trọng mọi người nhé ờ, phương pháp thì nó chỉ là từ yếu thôi phương pháp chỉ chiếm ờ, năm phần trăm thôi trong ờ, một trăm phần trăm thì quản lý vốn và tâm lý giao dịch chiếm 95 phần trăm phương pháp chỉ chiếm 5 phần trăm mọi người có phương pháp chén thánh đến bao nhiêu nhưng mà mọi người không kỷ luật được thì mọi người vẫn mất tiền thôi không kỷ luật và không quản lý vốn sẵn sàng ôn in khi ờ, nóng đầu là có bao nhiêu tiền thì mọi người sẽ nộp hết cho sàn và sàn sẽ sử dụng số tiền đó để trả lại cho những người ờ, kỷ luật okay, lệnh này mình đã có tín hiệu và mình sẽ bán lệnh này chúng ta cùng chờ kết quả nhé ở thị trường này thì ờ, người ờ, không kỷ luật không quản lý vốn thì sẽ cúng tiền cho những người kỷ luật và quản lý vốn tốt chúng ta chờ xem lệnh này mình có nguyên không nhé ok mình uh, win này hiện tại thì mình uh, đã giao dịch ba lệnh và win cả ba lợi nhuận của mình là 28,5 đô hai tám phẩy năm nhân thị giá hiện tại mình cứ nhân là hai ba năm đi ok có mấy phút là mình đã kiếm được 700k 600 670k 669k chính xác 669k đến năm đồng đó rồi có thể thì mình sẽ tìm kiếm một lệnh giao dịch nữa nếu tín hiệu không đủ đẹp thì mình có thể chốt lãi luôn và mình cảm thấy đủ với cả số tiền mình kiếm được trong uh, giao dịch này có tín hiệu này đã có tín hiệu phần nhưng uh, mình cần tín hiệu đủ ở đây uh, ờ, đến order đằng sau đây cái này mới order này nếu có tín hiệu đủ thì mình sẽ tìm một lệnh giao dịch không có tín hiệu đủ thì mình sẽ bỏ qua nhé chúng ta cần phải biết đủ với cả số tiền chúng ta kiếm được lệnh này mình sẽ giảm volume và mình sẽ mua theo thị trường chúng ta cũng chờ kết quả ở thị trường này thì ờ, rất nhanh thôi kiếm tiền rất nhanh nhưng mất tiền thì còn nhanh hơn ai không quản lý được vốn thì ờ, mất tiền trong tích ờ, tắc thôi cái tâm lý là yếu tố tiên quyết mọi người có phương pháp tốt đến mấy nhưng mọi người không kỷ luật thì mọi người vẫn biếu tiền cho sàn những cái người kỷ luật mà họ không có phương pháp tốt thì họ vẫn kiếm được tiền đều đặn ok mình đã win này bốn lại ok 33,25 nhân 235 ok 781 ngàn có thể mình sẽ chốt lợi nhuận ở đây và mình à, đã cảm thấy đủ với cả số tiền mình kiếm được khi à, trong vòng à, có 10 20 phút thôi 10 đến 20 phút mình kiếm được số tiền như thế này là mình cảm thấy rất là hạnh phúc cảm thấy rất là ok vâng. mình biết đủ với số tiền mình kiếm được biết ơn với những gì chúng ta đang có đó mọi người ờ, làm gì mà để ngồi 10 đến 15 phút 10 đến 20 phút đi kiếm được vào tầm uh, ờ, 780 k này có thể ờ, có nhiều người họ, họ giao dịch một số vô cái volume lớn hơn mình ok ok đấy là cái cách quản lý vốn của họ và cái ờ, khẩu vị rủi ro của họ đây thì uh, hiện tại mình uh, hôm nay mình cảm thấy đủ và cái cái uh, cách quản lý vốn của mình thì mình uh, khẩu vị rủi ro của mình nó như vậy thì mình uh, giao dịch như vậy thôi khẩu vị rủi ro của mỗi người là khác nhau nhá mọi người chỉ nên đem uh, số tiền có thể mất không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân vào để đầu tư giao dịch còn à, nếu mà mọi người à, nếu mà cái số tiền đấy mọi người à, ừ, là cái số dạ. tiền mọi người tiết kiệm số tiền tiết kiệm của gia đình và mọi người đi vay để để mang vào đây thì là tuyệt đối là không nên nhá tuyệt đối tuyệt đối chúng ta chỉ đầu tư với số tiền có thể mất có thể mất mà không ảnh hưởng đến gia đình không ảnh hưởng đến cuộc sống ok hiện tại uh, đang uh, xuất hiện những cái nến rất là nhỏ nên là mình sẽ chốt lại ở đây nhá mình sẽ chốt lợi nhuận ở đây 33,25 bốn lệnh giao dịch và nguyên cả bốn này rồi thì, uh, mọi người cần hỗ trợ về phương pháp hay uh, những bài học về quản lý vốn về tâm lý giao dịch mọi người có thể uh, liên hệ mình qua mình thông tin ở mô tả của video link ờ, telegram cá nhân hay ờ, group mình đều gắn ở phần mô tả mọi người có thể liên hệ mình qua đó nha chào mọi người hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé bye bye